ngày xưa thì nó không vấn đề đâu ngày xưa anh em mua rất là yên tâm nhưng đến thời điểm hiện tại 6 9 tháng rồi có rất là nhiều vấn đề thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn anh em mua và sao cho chuẩn nhất Xin anh em Và vâng, ngày hôm nay lại quay lại với anh em với bốn chiếc siêu phẩm này Đây là những chiếc, hoàn toàn là những chiếc siêu phẩm của Apple luôn anh em nhá Nhìn mặt trước thì anh em không nhận đâu Nhưng mà là sau lưng này anh em biết luôn nhìn là thấy xịn rồi À anh em nhìn thấy không à, đủ các màu luôn đây là bốn chiếc điện thoại phân khúc cao cấp nhất hiện tại của Apple với những chiếc máy này ấy, thì thời điểm hiện tại nó không hề rẻ một chút nào đâu à, là quốc tế chuẩn nếu mà là quốc tế chuẩn thì giá rẻ nhất bên mình đang bán nó là 22 triệu 950 cái này mình đang nói vào đầu tháng 5 của năm 2020 nhá thế nên là nếu anh em nào soi này tháng 9 tháng 10 sang năm anh em xem ấy, thì anh em đừng chơi đắt bởi vì là lúc đấy thì anh em cứ vào đường link mình để dưới mô tả ấy hoặc là vào website mnm.vn để cập nhật cụ thể hơn lúc đấy thì có thể nó sẽ xuống rồi bởi vì là theo thời gian nó sẽ xuống nhưng cái quan trọng nhất thời điểm hiện tại nó vẫn là những chiếc siêu phẩm nó vẫn là những chiếc điện thoại xịn nhất đến tháng 9 này có ra sản phẩm mới thì còn vài tháng nữa cơ nó mới hết rồi đó vẫn là những chiếc điện thoại xịn nhất và đây là những chiếc điện thoại ngày xưa thì nó không vấn đề đâu ngày xưa anh em mua rất yên tâm nhưng đến thời điểm hiện tại là 6 9 tháng rồi có rất là nhiều vấn đề thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn anh em mua và sao cho chuẩn nhất vấn đề uh, nhiều nhất ấy đối với chiếc 11 Pro Max ấy thì là anh em hay dính phải cái trường hợp anh em mua nhưng không hộp không phải là chuẩn phụ kiện không phải là chuẩn bóc ra bên trong thì không phải là chuẩn thì thực ra cái đấy nó khó để xác định lắm cái đấy cái đấy là bị nhiều nhưng rất là nhiều người bị nhá nhưng nó khó xác định lắm máy rất là xịn nhưng phụ kiện không phải chuẩn khó xác định lắm bởi vì là siêu bên mình nhập về anh bên mình cũng phải để nguyên siêu chứ bên mình không thể bóc ra anh bên mình test được thế là khi bên mình mà bóc ra mà nó không phải là chuẩn đấy theo cái củ sạc mà mình đã từng làm clip anh em có thể vào um, tìm cái clip mà mình hướng dẫn xem củ sạc xịn đấy thì là sẽ biết là cái củ sạc đấy có chuẩn hay không nếu mà củ sạc không chuẩn thì chứng tỏ cái máy đấy đã bị đóng lại siêu rồi đúng không anh em bên mình nếu mà trường hợp như vậy mình đổi cái khác cho anh em luôn và mình sẽ không lấy của nhà cung cấp nữa thế nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá vấn đề đau nhất là anh em phải mua phải một chiếc máy nhái hai mấy triệu thậm chí anh em tiếc rẻ ờ, thấy rẻ anh em mua mười mấy triệu nhưng vớ về chiếc máy nhái thì cũng sẽ rất là đau đớn bởi vì chiếc máy nhái giá chỉ một triệu đối với mình nó không có giá trị luôn nhưng đối với anh em có thể bỏ ra khoảng một triệu mấy đến 3 triệu anh em mua được, một chiếc máy nhái nhưng bây giờ bây giờ anh em bỏ ra mười mấy hai mươi triệu anh em mua máy nhái đấy là việc rất là đau đớn đúng không vấn đề mà tiếp theo là có thể anh em mua phải một chiếc máy lóc với giá quốc tế vâng máy lóc bên mình không bán bởi vì là nó dùng không ổn định và nó rất là nhiều vấn đề phát sinh về sau này xảy ra thế bên mình không bán máy lóc hiện tại bây giờ giá chỉ có mười mấy triệu thôi 16 triệu 17 triệu thôi thế nên nếu anh em bỏ đâu 20 triệu hơn 20 triệu anh em mua máy lóc thì rất là đau đớn rất là đen đủi cho anh em chính vì thế anh em nên xem clip này của mình để mình nói rõ cho anh em để anh em có thể mua hàng ngon lành nhất mua hàng ít rủi ro nhất anh em nhá cùng xem nhá thì à, việc đầu tiên về những chiếc 11 Pro Max này cũng như những chiếc điện thoại iPhone khác chúng ta chỉ cần nhìn lắp lưng để có thể nhận biết đó anh cũng nghe mình nhá cái nổi bật nhất của những chiếc 11 Pro Max này đó là màu sắc có thêm màu xanh bên mình gọi là xanh rêu còn những người khác gọi xanh gì thì mình không biết mình gọi là mã xanh rêu còn những cái màu như màu vàng này màu xám này màu uh, trắng này thì nó giống như trước cái, cái mắc thôi đây đây là những chiếc Max này màu trắng đây đó màu vàng đây và màu xám đây chỉ riêng cái màu xanh à, màu xanh rêu này thì chỉ có 11 Pro Max mới có thôi anh em nhé đấy mình bỏ cái chiếc Max qua một bên đấy cái phần lưng cái nổi bật nhất là như vậy cái nổi bật tiếp theo và chỉ có 11 Pro mới có thôi đó là camera có 3 mắt cái dạng này rất là nhiều anh em khi 11 ờ, Pro Max ra là chê ở camera nó thiết kế như một cái bếp cũng đúng thực ra là thiết kế nó không được đẹp mắt bằng những chiếc Samsung không được đẹp mắt bằng những chiếc Xiaomi nó thiết kế cụm này bản thân mình thấy khá là vô duyên mình thực sự mình thấy khá là vô duyên đây trên những chiếc máy hai camera thì rất là tinh tế và đẹp như này nhưng mà trên những chiếc máy này thì nó khá là vô duyên bản thân mình vẫn cảm thấy như vậy nhưng mà đối với là khách hàng ấy thì bây giờ nó là, là nhiều tiền thành ra bây giờ nó là xu hướng bây giờ nó là đẹp đúng không nhưng những cái cụm này anh em lưu ý nhá ngày xưa đã có rất là nhiều chiếc máy nhái ra mắt trước khi những chiếc máy này bán thì những chiếc máy nhà ấy đa phần những cái cụm này nó làm tương đối giống nhưng bên trong này nó sẽ là màu đen nó sẽ là màu đen nhá nếu anh em nhìn thấy anh em mua máy online anh em mua trên mạng anh em yêu cầu người ta chụp ảnh cho nếu chụp ảnh cho cái khu vực này là màu đen thì anh em thôi luôn anh em lấy làm cái gì đúng không đó là máy nhái rồi bởi vì là nếu là máy xịn thì nó sẽ theo màu của lưng máy luôn nó chỉ là kính bóng đây thôi ví dụ màu xanh này cũng là màu xanh này màu trắng là màu trắng này màu đen xám này cũng là màu đen xám này màu vàng cũng là màu vàng nhé đó nó sẽ là như vậy mới là chuẩn đó nhìn cái mặt lưng này cái điểm khác tiếp theo của mặt lưng đó là logo của Apple này đó anh em nhìn thấy nhá nó sẽ không được đậm và rõ nét như trên những chiếc X Max đây trên chiếc X Max này đó nó sẽ rất là đậm rất là đậm đấy màu trắng em nhìn nào trên những chiếc 11 Pro Max nó sẽ nhạt hơn một chút nó cũng sẽ là bóng nó sẽ bóng đó em nhìn nào, nó sẽ bóng nhưng nó sẽ nhạt hơn một chút và cái điều đặc biệt lớn nhất đó là nó sẽ không mà giống như chiếc điện thoại ngày xưa nữa là nó nằm ở khu trên này này nó nằm khu trên này đây bảy lớp thì nó cũng sẽ nằm ở khu trên tất cả chiếc điện thoại iPhone từ trước đến giờ nó đều nằm ở khu trên này đó nó nằm ở phần nửa bên trên những chiếc 11 Pro Max những chiếc iPhone 11 hay là những chiếc 11 Pro nó sẽ nằm ở giữa đó em nhìn đâu nó sẽ nằm ở giữa như này nhá đó nó nằm ở phần giữa nó không nằm ở phía trên nữa đấy là cái điều đặc biệt điều đặc biệt thứ hai của lắp lưng đó là sẽ không còn chiếc iPhone ở đây nó sẽ không còn chữ iPhone ở đây nữa đó em lưu ý nhé đây này nó có sẽ có chữ iPhone như này đúng không đó bảy lớp đây những chiếc 11 Pro Max những chiếc 11 Pro sẽ không còn nữa đó em nhìn đâu nó sẽ không còn chữ iPhone như này và anh em lưu ý một điều chỉ những sản phẩm của những thị trường châu Âu ví dụ như tên modem có phía đuôi trước số hoạch ở giữa A ấy nó là B này nó là Q này nó là F này nó là CN này nó là N hoặc là một số nước ở châu ấy thì nó sẽ có thêm in thêm cái biểu tượng thùng rác rất là vô duyên ở dưới này thực sự là cái biểu tượng rất là vô duyên luôn nhưng chỉ chiếc của châu Âu có thôi thế nên là nếu khi anh em đi mua máy ấy, mà anh em kiểm tra mã là Việt Nam bên nào ấy mã là một số nước như là Nhật Bản Hàn Quốc mà nó cái in hình thùng rác thế này thì không phải đâu nhá đấy là những chiếc máy đã thay bị thay vỏ rồi hoặc là anh em đi mua những chiếc máy của châu Âu ấy mà nó không in cái thùng rác ở đây thì cũng sẽ là thay vỏ mình thì không có một cái mẫu nào của châu Âu để cho anh em xem nhưng anh em lưu ý nó là như thế nó sẽ là thay vỏ đó và cái điểm nổi bật tiếp nữa nó của 11 Pro Max ấy là lưng này nó sẽ không phải nó là bằng kính nhưng mà nó sẽ không phải là bóng mà nó ở dạng nhám đó nó ở dạng nhám như này này nếu mà cầm ở trên tay anh em có thể nhìn là như là anh em dán cái miếng dán nhám lên trước cái kết mắc đó anh em nhìn thấy không chiếc kết mắc nó là bóng bẩy luôn nhưng chiếc 11 pro max nó sẽ ở dạng dám nhám như thế này cảm tưởng như đây là một khối nhựa hoặc là một khối kim loại nhưng thực ra đây là kính ấy mà nó là được làm nhám cảm tưởng như nó được dán đi lông lên trên nhưng không phải đâu đây là được làm nhám anh em nhé anh em hoàn toàn có thể sử dụng khả năng uh, sạc không dây bình thường đó đó là mặt lưng soi kỹ hơn một chút để biết là mình có mua phải máy chuẩn hay không đó là cái cụm ba camera này cùng nhìn lại nhé nó sẽ có màu tương đồng cái khu vực bên ngoài viền nó sẽ có màu tương đồng với màu của của lưng máy màu xanh đây nhưng cái quan trọng nhất từ iPhone 6s trở lên đó là cái kính camera ấy, bên trong ấy nó sẽ đen nó đen sâu thăm thẳm luôn hai camera này nó sẽ đen sâu thẳm luôn và chúng ta chỉ nhìn thấu kính thôi nhìn thật kỹ thì camera này camera bên này ngoài này, này mình không nhớ tên nó là gì chỉ biết là có camera ngoài góc này thôi nó sẽ có cái viền rất là to bên ngoài nhưng mà nếu nhìn trên camera này nó vẫn là đen nhưng mà nhìn kỹ bằng mắt thường nó sẽ to hơn là cái lòng của camera hai camera này anh em lưu ý nhé trường hợp là nếu mà cái này nó có lòng camera cũng nhỏ như này thì không phải chuẩn rồi lòng camera của chiếc này nó sẽ to hơn khó để mô tả cho anh em lắm nếu anh em mua anh em cầm trên tay anh sẽ nhận thấy là cái lòng camera của chiếc này của cái camera ngoài này nó sẽ khác hai của cái này khác hai cái này nhé đó anh em lưu ý như vậy nhưng phải đen anh em soi thật kỹ đầu lấy đèn pin lên soi lên xem nó có bị bụi bên trong hay không có bị xước bên trong hay không xước bên trong bụi bên trong thì nó có vấn đề hoặc là như bên trong như có cái vết mà anh em dùng để anh lau lau lau lau nó vết giống cái vết lau đi ở bên trong thì sẽ có vấn đề đấy vết giống cái vết này này thì bên trong kính camera sẽ có vấn đề đó cái điều anh em nhận biết là bị tháo ra hay không ấy đó bởi vì cụm camera này sẽ rất là đắt tiền à, tiếp nữa là phía bên này nó sẽ có mic phụ lần này thì cái mic phụ này nó sẽ có cái màng rất là to nhưng nó sẽ phải có màng vàng màng nó sẽ gần nổ gần như là nổi nổi lên bằng mấy kính sờ nó vẫn lõm nhưng màng màng nó sẽ nổi lên và những cái khe những cái khe của màng những cái um, phần được ờ, đục lỗ nó sẽ rất là đều nó sẽ không bị lõm xuống hay là thụt ra nhiều nó sẽ rất là đều nhé những cái màng nó sẽ rất là đều phía trên này là đèn flash này thì đèn flash lần này nó sẽ không phải là hai màu mà nó chỉ là một màu da cam anh em nhé lưu ý là như vậy nó sẽ không phải hai màu như những chiếc uh, uh, đây không phải là bốn cụm như những chiếc yên măng này nó chỉ hai cụm thôi mình nhầm nó chỉ hai cụm thôi nó sẽ không phải là hai màu như những chiếc uh, 7 plus tạo lốt này mà nó chỉ là một màu thôi giống chiếc mắt nhưng nó chỉ có hai cụm xoáy xoáy thôi anh lưu ý như vậy nhé đây này mắt nó sẽ là bốn cụm xoáy xoáy này Đấy, em gì đâu một hai ba bốn này pro max nó chỉ là hai thôi nhá một trên một dưới thôi không phải là bên bên trái bên phải mà sẽ là một trên bên dưới anh em lưu ý như vậy đó và cái viền của kính camera này cái viền kim loại kính camera anh em lưu ý này cái viền này nó sẽ tương đồng với là cái viền máy nhá nó sẽ tương đồng với máy đấy màu xanh màu xanh này màu vàng này bóng lên này Đấy, em nhìn không cái viền camera này nó sẽ tự động nguyên máy này Đấy, của cái này và cái viền của những chiếc 11 Pro Max nó sẽ rất là giống những cái viền của chiếc Max đây nếu mà cầm ở trên tay như này anh em sẽ không thể nhận ra được đâu là chiếc 11 Pro Max và đâu là chiếc chiếc Max thế nên anh em có thể xem lại clip uh, hướng dẫn test viền với Max anh em nhận được 11 Pro Max cũng được đấy nhưng mà mình vẫn muốn lại nhá cái viền này thì khu vực này nó sẽ có một cái phần nhựa này khu vực này nó sẽ có phần nhựa này thì cái phần nhựa này nó được gia công rất là tốt luôn nếu anh em miết tay đây anh em nhắm mắt lại anh em chỉ cảm thấy nó hơi gò là một chút thôi còn nếu anh em soi kỹ mà thấy nó hở hở ấy, thì anh em cứ xem chừng nhá soi kỹ mà thấy hở hở thì anh em cứ xem chừng rất là nguy hiểm trường hợp nó hở là bởi vì nó có thể bị biến dạng do rơi hoặc có thể là viên viên lở đó anh em như vậy và tiếp nữa là cái phím này đó cái phím nguồn này đó. giống như 11 giống y như em bắt luôn anh em nhìn thấy không để bên cạnh nhau nó rất là giống luôn thì cái phím này rất là khít nào nó rất là khít và lắc lắc nó sẽ chỉ hơi nhẹ nhẹ nhanh nhau ấn thôi chứ không lung lay cạch cạch cạch chứ không hề lung lay một tí nào luôn và cái phím này nó sẽ cái màu tương đồng màu việt. đây lau đi anh em nhìn này tiếp dưới thì khai sim cũng giống luôn nó sẽ tương đồng màu việt. phím bên này cũng vậy này tương đồng màu việt. phím gạt rung thì không hề khác những phiên bản trước một chút nào cả đó cũng như vậy bởi vì đây là những sản phẩm rất là mới thành ra bên mình bán gần như chưa có bụi đây đâu đó cái mã này mình nhớ không nhầm mình như là mã chữ hoa trôi bảo hành thì phải đó đó anh em nhá này đấy phía dưới này sẽ có một cái phần nhựa này và ba cái màu của phần nhựa nó sẽ đều nhau nhé anh em lưu ý là như vậy đó phía dưới viền tiếp nó là phía khu đến uh, uh, những cái khe những cái lỗ của loa ngoài và lỗ của mic ở bên này đó, anh em lưu ý với mình là cái màng bên trong nó sẽ có màu là màu tương đồng màu viền ví dụ con này là màu vàng thì màu viền cái màng bên trong sẽ là màu vàng nhé đây chiếc máy này một bạc này viên một bạc này là màng loa bên trong sẽ là một bạc này đó chiếc máy này màu xanh nhá thì màng loa bên trong sẽ cũng là màu soi kỹ soi kỹ thì nó sẽ hơi ánh xanh đó màu đen nó sẽ là màu đen anh em lưu ý như vậy nếu trong trường hợp uh, chiếc máy mà có viền màu bạc mà bên trong nó là màu đen thì em xem trường đấy là máy thay rồi đó em lưu ý như vậy cái viền là như vậy thôi tiếp nữa là đến cái chân sạc cũng khá là quan trọng khi cái chân sạc này rất là mới thì rất là dễ soi còn sau này nó cũ rồi thì khó soi lắm thì cái nhựa phía trong của chân sạc nó sẽ có màu nâu xám nâu sậm nó có ngả sang thiên hướng là màu vàng giống cái viền của một chiếc iphone màu vàng ấy màu đen nó sẽ là màu đen rồi thì mình không nói làm gì rồi màu trắng thì anh em lưu ý nó sẽ là có màu xám nhé màu trắng thì cái nhựa phần trong nó sẽ màu xám chứ không phải màu trắng như những chiếc điện thoại uh, phiên bản thấp hơn nhé những chiếc điện thoại ví dụ như chiếc điện thoại của iphone 7 8 ấy và màu xanh thì cái nhựa bên trong nó cũng sẽ là màu xanh đó anh em lưu ý mình như vậy bởi vì bây giờ nó còn mới nó còn chưa cắm nhiều nó sẽ không để lại những cái vết dấu vết như là bụi bẩn bên trong nữa thế này chúng ta soi rất là dễ ở cái chân sạc thời điểm hiện tại em mua là như vậy còn sang năm thì mình không rõ đâu nhưng mình không, không quan trọng cái việc đấy nhưng nếu sang năm mua đã cũ là phải cũ bên trong chân sạc nó phải bẩn rồi mới là chuẩn nhá đây tiếp theo là chúng ta sẽ soi đến cái màn hình đây là những cái con mà mình còn đang dán trên mặt này này đây là những con máy trả bảo hành này hoàn toàn là máy chưa kích hoạt trên hệ thống của bò đâu thế là vẫn còn những cái vết vết dán trên mặt này đấy chỉ có màu xanh này thì nó là máy kích hoạt rồi thì không nói đây là bản phiên bản của Việt Nam ấy đây này đó, phiên bản à đây phiên bản của Mỹ mình nhầm con màu xanh là phiên bản của Mỹ này đó thì những cái phiên bản này ấy, là những phiên bản kích hoạt thì như vậy này phiên bản kích hoạt rồi thì mình bật lên nó sẽ là như này nhé thì cùng xem qua về cái màn về cái màn hình đây phiên bản này lên rồi đây cùng xem qua về cái màn hình nhá đó cùng xem qua về màn hình mặt đường trước rất giống iPhone X Max luôn rất là giống luôn thế là chúng ta sẽ soi kỹ những cái viền này nên dùng hai con máy nên cầm hai con máy trên tay để cùng xem là cái viền nó có dày hơn nhau hay không nếu trường hợp mà cái viền nó dày hơn ý thì cứ nên xem chừng không phải là một con là viền đều không phải là xịn đâu anh em lưu ý là như vậy nhé thế nên cái viền nó sẽ rất là đều nhau đấy và soi thật kỹ nó sẽ là đen nếu tắt màn hình đi nó sẽ là một đen tuyệt đối này những chiếc máy nhái ấy, thì thường thường là cái màn hình cái tấm nền nó kém thì nó sẽ không được đen như cái này cái này là tấm nền xịn thì nó rất là đen anh em nhìn nhé đó, rất là đen này đó soi thật kỹ cái mép này nó sẽ không có vết xước bên trong một tí nào cả sẽ không có vết lộ sơn một tí nào cả phía bên trên này thì bao giờ nó sẽ có hai cảm biến ở dưới này nhìn kỹ mới thấy nhá còn nhìn mắt thường thì khó nhìn nó phải soi mới thấy nhá thì hai cái cảm biến rất là to ở đây nó sẽ bằng cái camera ở đây đó chỉ có camera để nhìn được mắt thường thôi bên này nó sẽ có một cái cảm biến nữa đó bên này sẽ có ba cảm biến này một này hai này ba cảm biến và giữa này nó sẽ là cái camera đều hai bên mỗi bên hai cái lỗ tròn đó anh em nhé em lưu ý là cái vừa giờ sáng nháy tím này đây là cái cảm biến ánh sáng cái này chỉ camera nhìn thôi thế mắt thường nó không nhìn thấy đâu thế là giờ anh em nhìn cái này hỏi mình tại sao điện thoại anh em không sáng là chuyện bình thường nhé bởi vì mắt thường không nhìn thấy chỉ có camera nhìn thấy thôi ở giữa này cũng sẽ là màng loa trong và anh em lưu ý một điều hiện tại đã sạch trong nói rồi nhưng mà đã qua sử dụng ấy thì nó sẽ phải có vết bẩn nhá nhưng còn những chiếc máy mới nó sẽ không có vết bẩn đâu đó nhưng cái quan trọng nhất là soi kỹ bên trong xung quanh ấy là viền nó phải đều này và sẽ không có những cái vết xước bên trong thì đấy mới là màn hình xịn còn bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên và xem ở bên trong đây cùng xem nhé đây là một chiếc iPhone 11 Pro Max tên thì không nói làm gì rồi cái tên này cũng sẽ không thay đổi được với những điện thoại khác nhưng có tên là 11 Pro Max và phía này phần phía modem này anh em có thể nhìn là LL không? đã là LL ấy thì đứng sau nó sẽ không in được rác nhưng đã là B đã là N đã là F đã là Q đứng sau phải in rác anh em lưu ý như vậy đây ấn vào bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái kiểu số kiểu máy là A2161 đây là tên model rất là giống với chiếc iPhone 8 Plus trở lên chọc cái này ra đây, rút cái này ra ok nhìn phía dưới này phía dưới này này đấy, nó có sẽ có dòng chữ này không biết là trên camera anh em có nhìn thấy không nhưng mà phía dưới này sẽ có dòng chữ mắt thường là nhìn thấy luôn nhưng camera khả năng rất là không soi đấy đây mình soi lại thấy nha đây này anh em nhìn đâu đó camera nhìn thấy luôn a hai một đó giống như thế này luôn đây mình xem lại là hai một bao nhiêu a hai một sáu một nhá đây này đó nó sẽ là a một nhá anh lưu ý như vậy phía trên này nó sẽ là dòng chữ in uh, nơi sản xuất nơi lắp ráp sẽ là được lắp ráp tại Trung Quốc áp xem cái gì gì để in China nhá ở dưới này bao giờ nó sẽ nằm ở phía màn hình đó đó thế là anh em lưu ý nhá đã bật máy lên này vào trong phần này và trong phần giới thiệu bật cái này A2161 thì bên này cũng sẽ phải là A2161 đó anh em lưu ý như vậy tiện tay thì copy luôn cái số CM để tí cùng check hệ thống nha đây tiếp nữa cùng nhìn là vào phần cài đặt màn hình và độ sáng này chu tông còn ok chưa chu tông phải còn không còn chắc chắn thay màn đấy anh em lý đấy chu tông phải còn đó bây giờ thì sẽ kiểm tra trên hệ thống của Apple để biết chính xác là máy này có phải của Apple hay không đó máy điện thoại của anh em phải kết nối wifi nhá sau khi kết nối wifi thì anh em sẽ vào cái trang chủ apple anh em cứ ghi ở trên google đi là check iphone đi check iphone thì nó sẽ ra ngay trên google thôi đó, anh em lưu ý mình một lần nữa là phải check ở trên những cái trang như là cái trang của apple là phải là trang chủ apple như này nhá đừng check ở cái trang là email pro này hay những cái trang ngoài này mà chỉ check duy nhất ở cái trang à, của Apple thôi bởi vì check cái trang kia nó sẽ bị lỗi email ra ngoài và những chiếc email đấy có thể nếu anh em không dùng ai cả lao thì nó sẽ phải bị đăng nhập vào những chiếc máy có dùng hai cả lao và lúc đấy anh em rất là nguy hiểm bị sẽ bị dính hai cả lao ẩn đấy nhá đấy nhá vào trang này nhá đó anh em lưu ý vào trang logo bộ là checkover apple com này anh em paste một cái ờ, email hoặc cái server mà anh em vừa cóp ấy dán vào đây em sẽ ấn lại cái này Đấy, những con máy này đa phần là của bảo hành trên hệ thống thế nên check nó sẽ có đủ mấy nút xanh ấy rồi tiếp tục nhá Đấy. Đó, anh nhìn thấy không đây này thời gian bảo hành này nó sẽ ghi là ngày 28 đấy nó rất là dài đây uh, đây là tháng tư tháng tư của năm 2021 mới khoảng được tháng đó anh em nhìn không nó phải là như thế này nhé nó phải có đầy đủ con nút xanh như này này nếu mà không có ba nút xanh này thì nó sẽ hết bảo hành hệ thống rồi nhưng trước may đa phần là còn bảo hành anh em lưu ý như vậy nó chỉ có một nút xanh là có ngày mua hợp lệ nhưng mà hết bảo hành hệ thống rồi thì cũng phải xem chừng những chiếc mà một mắc đấy cũng chắc khả năng nhiều khả năng có vấn đề bởi vì đa phần là bây giờ nó sẽ phải còn bảo hành anh em nhé anh lưu ý như vậy đa phần bây giờ nó sẽ phải còn bảo hành bởi vì nó mới đã mắt tháng 9 năm ngoái rồi mà đó và nếu mà check cụ thể thời gian kích hoạt ấy thì anh em nhìn đây là anh biết rồi 27 tháng 4 năm 2020 là thời gian kích hoạt còn nếu mà máy hết hệ thống thì anh em cùng xem lại clip 11 của Xgen Max thì mình đã hướng dẫn anh em cách kích hoạt xem thời gian kích hoạt khi máy đã hết bảo hành hệ thống đó nhá xem được thời gian kích hoạt này là ok rồi chuẩn là Apple xin rồi cái vấn đề tiếp theo nữa nếu mà anh em muốn biết chắc chắn là máy lóc hay máy quốc tế thì anh em sẽ đặt lại cho mình đây, anh em ở đây anh em cài đặt này cài đặt chung anh em đặt lại ở đây Đấy, đặt lại và xóa tất cả, nội dung và đặt thì khi xóa tất cả nội dung và cái đặt đấy nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu trong trường hợp anh em kích hoạt nó dính ai cả lao thì những chiếc máy đây anh em không nên lấy nếu chủ bán anh em mà không biết ai cả lao thì anh em không nên lấy trường hợp nữa nếu anh em kích hoạt mà lắp sim vào nó báo sinh hộp lại chắc chắn một điều máy đây máy lắp anh em lưu ý một điều nhé nữa nhé là nhiều trường hợp lúc đấy kích hoạt được nhưng sau này format nó sẽ bị không hoạt được và không dùng sim đấy là những chiếc máy được mua cốt du lịch đó máy clock ấy thế nên để biết chắc chắn nhất khi anh em mua hàng mỹ có dùng được hay không ấy thì anh em chuẩn bị một cái ba cốt ba cốt ờ, của sim ấy đây anh em nhìn lại nhé những chiếc máy này đều có sim cả đây nếu anh em đi mua máy con số thị trường này nó ghi là sim thực và sim kỹ thuật số này thì đều là e sim của đấy là sim một sim hai thì chiếc máy đó là hai sim vật lý đó đây anh em sẽ vào phần nhà mạng di động này anh em sẽ thêm qua cước ở đây anh em quét cái ba cốt đấy mà nó báo là nhà cung cấp hiện tại là hết hỗ trợ cái sim này thì đấy là không vấn đề gì hay nó báo đúng cái sim là mạng Viettel thì đấy là máy chuẩn có thể kích hoạt ga sim có thể quốc tế chuẩn còn nếu nó báo là nhà cung cấp di động không cho phép sử dụng cái cước này hay là một cái lỗi gì đó khác không phải là cái lỗi là cái, cái sim này đã hết hạn hay là không phải cái lỗi à, không phải là cái hoạt được ấy thì chắc chắn một điều đó là máy lóc bởi vì là đã là quốc tế thì nó phải dùng e sim nó phải khai thác được hoàn toàn khả năng của chiếc máy này trong trường hợp mà anh em thấy nó không phải là sim kỹ thuật số ở đây mà là sim 2 nhưng trên khai sim là sim nó chỉ là khai một sim thôi thì đấy là cái trường hợp một là máy CPO máy CPO ấy, thì trên này nó phải là chữ F em lưu ý nhé không phải chữ M như này mà là chữ F nhé thì nó thường thường là CPO thì chỉ dùng một sim thôi mặc dù có hai email thứ hai là bị nhắc là nhầm lắp nhầm khai sim trên này số email không đúng còn nếu mà không phải là là chữ M mà ghi là sim một sim 2 nhá là chữ M này mà ghi là sim một sim 2 mà trên này chỉ khai một sim email mà trùng trên khai sim thì khai sim này đã bị bắn lại email anh em lưu ý mình như vậy nhá thế nên là anh em phải nhận biết rõ hàng về cái vấn đề mà nhận biết được rõ anh em có phải mua phải cái máy mà không phải full bác chuẩn hay không ấy thì một cái điều hàng đã là full box full box chuẩn ấy thì bao giờ nó cũng sẽ là chữ M như này này là sẽ là hàng chữ kích hoạt và full box chuẩn còn nếu là chữ N nhé là hàng trả bảo hành thì hàng trả bảo hành không bao giờ có bóc mình lưu ý anh em là hàng trả bảo hành không bao giờ có bóc nhé bởi vì hàng trả bảo hành áp bộ chỉ sản xuất là trả cho người bảo hành luôn nó không bao giờ có hộp nếu là hàng CBO thì cái hộp nó sẽ khác so với hộp thương mại bình thường hộp nó sẽ ghi là CBO thường thường nó sẽ là màu trắng anh em lưu ý mình như vậy để nhận biết được rõ cái hàng vấn đề anh em mua hàng có chuẩn hay không ấy còn để mua chuẩn nhất ấy thì anh có thể liên hệ và hỏi bên mình xem là có chuẩn hay không mình sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em mặc dù anh em không mua mình còn tin tưởng bên mình thì anh em có thể mua mình tại địa chỉ là 170 lời chay có thể mua hàng online những sản phẩm này mình hoàn toàn ship hàng online bình thường thế nên là anh em muốn mua hàng online thì anh em vào website mới bờ trên là đặt hàng đặt hàng nhá hoặc anh em điện thoại cho mình số điện thoại là 025 652 6789 hoặc anh em có thể comment vào cái video này để mình hỗ trợ anh em vấn đề mua hàng online cho những chiếc máy này anh em nhận hàng anh em phải thanh toán chứ anh em không phải trả tiền trước đâu anh em hoàn toàn yên tâm còn uh, vấn đề uh, gì nữa thì anh em cứ comment bên dưới để bên mình sẽ trao đổi và chia sẻ anh em cũng như anh em chia sẻ với mình anh em xem thấy clip này có hữu ích và hay thì anh em cho mình một like và chia sẻ với người khác cùng xem nhé anh em sắp vào kênh youtube của mình đi để ủng hộ mình và nếu anh em muốn yêu cầu mình test máy nào hay em muốn yêu cầu mình chia sẻ kinh nghiệm về chiếc máy nào anh em cứ để lại comment cảm ơn anh em xem clip nha chào tạm biệt anh em